Xin chào anh em thì à, hôm nay tôi xin chia sẻ à, một cái vấn đề để cho anh em uh, làm cái anh em uh, biết được để em có thể tránh anh em nhé vì gần đây đấy có rất nhiều anh em gọi điện cho quân là anh em làm cái thì anh em luôn là người thua cuộc 10 trận anh em thua cả 10 thì tôi khẳng định với anh em đấy, anh không có ai có thể đen mãi được đấy, không ai đủa mãi được 10 trận anh em thua cả 10 chắc chắn là nó có vấn đề đấy thì anh em có uh, trao đổi tôi là nắp đĩa quân hột của anh em Đấy, hột thì anh em sử dụng cái hột bo rồi cắt âm phá tiếng nắp thì anh em quấn băng keo và cũng không cho ai chạm tay vào hột mà anh em 10 trận thua cả 10 đấy thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em để những anh em à, chuyên làm cái em biết được để em tránh em nhé thì như trước đây đấy anh em mà muốn sử dụng những đồ công chuyện đấy anh em một là anh em phải luồn nắp đĩa quân hột vào hay là chạm tay vào hột đấy, thì em mới có thể chơi được nhưng gần đây đấy thì nó có những cái thiết bị mới đấy, cái thiết bị này đấy thì nó phù hợp cho anh em làm tay quan. đấy nó sẽ giúp anh em tay quan à, đến mọi sân chơi đều có thể chơi được em nhé hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được đấy cho nên là anh em làm cái là em phải lưu ý cho tôi đấy, em phải đề phòng phải cẩn thận anh em nhé đấy là cái lý do khiến anh em 10 trận anh em lắc anh em thua cả 10 anh em nhé đấy thì à, hôm nay tôi xin chia sẻ anh em để em có thể biết anh em có thể à, làm sao mà phòng tránh anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho một số hột trợ đây đấy và tôi đã thử nước muối cho anh em nhé thì à, đối với hột trợ đấy thì anh em thử nước muối thì chắc chắn nó sẽ nổi anh em nhé thì với cái thiết bị này thiết bị mới cho nên là anh em lưu ý nhé đấy những anh em nào mà à, đang làm cái thì anh em cũng phải thật lưu ý cho tôi đây nhé, tôi cũng không chạm tay vào hột em nhé tôi sẽ sử dụng đũa này để lấy ba hộp bất kỳ thì với cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này đấy thì hộp 11 12 13 14 đấy đều được đấy, cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em nhé hay là nắp đĩa gì cũng được anh em cuốn băng keo thì cái thiết bị này nó vẫn sử dụng được anh em nhé đây thì à, cũng như thường lệ ấy, tôi cũng xin phép để chứng minh với anh em là nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn bình thường đi anh em nhé những cái bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng anh em nào chưa biết thì cũng uh, theo dõi để em vào sân chơi em kiểm tra em nhé đây thì trên tay đây là thanh nâm châm đây nâm châm trắng rất là hít anh em nhé đây thử này hột và đĩa không hít đây nắp cũng vậy nhé thì em biết rồi nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử nâm châm đấy, chắc chắn nó sẽ hít anh em đây Đấy, hột rất là trong nhá Đấy, em cứ xoay đèn này nếu hột trong là ok còn những cái hột mà nó có gợn đấy có vần đục đấy chắc chắn là có vấn đề em nhé đây đĩa đây hoàn toàn là bình thường em nhé nắp cũng vậy đây đấy ok đồ là đồ chợ hoàn toàn bình thường em nhé đấy thì cái uh, thiết bị mới nhất của năm 2020 là như nào mà nó hiệu quả như thế à, đấy thì tôi sẽ chia sẻ với anh em thì đây nó là cái máy phân âm hột tài xỉu anh em nhé thì cái máy phân âm hột tài xỉu này nó chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi trong đĩa để nó phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu anh em nhé thì em biết rồi với mỗi một tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa đấy nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau thì cái máy này đấy nó sẽ nghe và nó phân tích đấy, phân âm và nó báo dung cho em biết thì với cái máy này đấy nó được sử dụng pin pin thì pin đồng hồ đây 5 đến 10 ngày hết pin em tự thay pin em nhé đấy thì cái máy này đấy nó có khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé anh em có thể để trong người em đứng hoặc ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại cứ tai anh em nghe được là máy để trong người nó sẽ nghe được em nhé cách chơi rất đơn giản thôi em chỉ cần bật máy lên này để trong người và ngồi một mét rưỡi đổ lại em nhé đây tôi sẽ để đây này đấy cái máy này ấy, thì nó báo một dung thì anh em đánh xỉu máy báo hai dung thì anh ta. máy báo một dung đây anh em đánh xỉu này xỉu này năm nút này đấy anh em có sóc dài đều được vì bản thân cái máy phân âm này đấy là nó nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân âm và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu máy báo hai dung đây anh em đánh tài nhé tài này 16 lút này đấy hột gì cũng được anh em nhé nên anh em yên tâm đấy thì cái đồ này là rất là hiệu quả cho nên là anh em chuyên nắp cái anh em phải lưu ý cho tôi đây máy báo một dung thì là xỉu rồi xỉu này 8 nút đấy đồ này mới nhất của năm 2020 đấy máy thì rung rất là êm thôi đây là tôi để đây để cho anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé máy báo một rung anh em ấy xíu này xỉu này bảy nút này đây tôi cầm trên tay nhé đấy, máy thì rung rất êm đấy người ta để trong người ấy, đấy chỉ một mình người ta cảm nhận cái tình hình dung của nó còn anh em ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đây máy báo một dung thì là xỉu anh em nhé xỉu này tiếp tục bảy nút này đấy đồ này thì rất là hiệu quả đấy, mới nhất của năm 2020 đấy anh em ạ cho nên là anh em phải chú ý cho tôi đấy đây là cái lý do tại sao anh em 10 trận anh em thua cả 10 em nhé kể cả anh em có tài nghệ nhưng mà anh em tài nắp anh em vẫn thua anh em không thể đấu được lại với máy anh em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xỉu tôi này xíu này 10 nút rất ok em nhé đấy thì anh em nào mà đang nắc cái anh em muốn tìm hiểu về cái máy phân âm này hay là những anh em là làm tay quan muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé xin cảm ơn anh em đã theo dõi video